là con cua mình làm sốt rang me đúng không ta sốt rang me đây là càng cua rang me rồi ừ, đây là cua